Lý do vì sao Kim Jong Kook không chịu xem phim mới của Song Ji Ho và đây là lời giải thích vô cùng thiết thực. Vừa qua, nữ diễn viên Song Ji Ho đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong quay viễn trong phim Intruder. Tuy nhiên có vẻ như phải thêm một thời gian nữa Kim Jong Kook mới chịu xem bộ phim này. Trong một tập phim của chương trình Running Man, các thành viên khen ngợi màn biểu diễn của bộ phim của Song Ji Ho Họ cũng đề cập đến mức độ nổi tiếng của bộ phim dù được phát hành vào thời điểm khá khó khăn. Khi Ji Suk Jin hỏi liệu bộ phim đã vượt qua một triệu khán giả chưa, anh đã bị các thành viên khác phàn nàn. Khi Ji Suk Jin cố gắng động viên Song Ji Ho rằng bộ phim cuối cùng cũng sẽ đạt được một triệu khán giả. Họ đã phải cắt ngang bằng một cách tiết lộ rằng bộ phim không còn trụ rạp nữa. Song Ji Ho bị bất ngờ khi Gordy Suk nói với cô rằng anh đã đi xem bộ phim này khi nó mới vừa ra mắt. Vợ của Ha Ha, Bum cũng đã xem bộ phim. Song Ji Ho rất vui khi nghe điều này và liên tục cảm ơn sự ủng hộ của họ. Tuy nhiên, Kim Jong Kook nói với Song Ji Ho rằng anh sẽ xem phim này khi giảm giá. Điều này khiến cho các thành viên bật cười và họ chỉ trích anh vì vác bụng xỉn. Nhớ đăng ký kênh, like, share, nhấn chuông hình bên phải để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn.